Vân Anh xin kính chào quý vị khán giả của VNTV và thưa quý vị chào mừng quý vị trở lại với chương trình Dược thảo và đời sống với bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa ngày hôm nay. <laughs> Chào bác sĩ Khoa. Tôi là bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa, xin kính chào quý vị và chị Vân Anh. Vâng thưa quý vị, à, thể theo lời yêu cầu của quý vị thì chương trình à, Dược thảo và đời sống với bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa lại trở lại để gửi đến quý vị những cái công dụng của các loại dược thảo, à, các loại rau củ quả mà chúng ta ăn hàng ngày phải không quý vị? Dạ vâng. Và trước mặt quý vị ngày hôm nay là quý vị thấy một loại rau rất là quen thuộc của chúng ta, đó là rau quế để ăn phở. À, và thưa quý vị, Vân Anh nghĩ là mình chỉ có một loại quế để ăn phở thôi nhưng mà bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa nói rằng có rất là nhiều loại rau quế. Mời vâng. bác sĩ Khoa thực sự rau, rau húng quế đó nó có nhiều nó có hàng trăm loại nhưng mà thường thường Việt Nam chúng ta thì chỉ có biết cái loại rau quế để ăn phở mà mà quế đó thì thường thường bên Mỹ thì họ gọi là là Thái basil oh, là rồi, là basil. là quế yeah. Dạ. của Thái yeah. Dạ. rau húng quế rất là là một loại rau thơm yeah. Dạ. rất là thông dụng và ưa ưa chuộng trong vấn đề nấu nướng của Việt Nam ẩm yeah. thực của Việt Nam yeah. thì trên bàn chúng tôi có khoảng 4 năm loại uh, rau rau quế húng quế thì còn gọi là rau quế nhưng mà thật sự chúng ta chỉ biết có một loại thôi nhưng mà thật sự nó có như chúng chúng tôi đề cập đó nó có hàng trăm loại wow, à, thì, hàng trăm loại luôn quý vị thì tại quế của ờ, mà chúng ta ăn phở đó thì uh, thật nó nó có cái đúng ra đó nó có cái mùi hồi nhiều ừ. hơn là cái mùi mùi ờ, mùi quế tôi không biết tại sao người ta gọi bưởi quế <laughs> thì à, thì à, quế quế mà chúng ta ăn phở đó thường ờ, thường thường á, thì nó có cái cái cành ừ. của nó màu tím dạ, lá nó hơi cứng và dạ. rất là là là là là, là, là tươi bông thì có thể là ừ, có màu trắng và màu, màu tía tím. Dạ. hoặc dạ. là màu tím dạ. thì đó là quế Việt Nam và Thái còn nhiều có nhiều loại um, quế còn có cái mùi chanh ừ. còn gọi là nó là loại nó là một loại uh, loại húng nhưng mà có nhiều loại thì như là húng quế chanh ừ. húng quế ngọt húng quế ngọt thì chúng ta thấy bên kia ừ. bên ở những cái siêu thị bên mỹ rất là chuộng ừ. cái cái húng quế đó tại vì cái mùi nó rất là không có nồng bằng cái, cái húng quế Việt Nam và ừ. Thái ừ. À, và, và chúng ta thường thường chỉ biết thường thường cứ biết có hai loại đó thôi nhưng mà thật sự ở trên bàn chúng tôi có có loại húng húng quế gọi là húng quế chanh ừ. thì cái mùi nó chị Văn Anh thử ngửi đi rất là thơm mùi chanh và có húng quế xả nó ừ. lại vui mùi xả wow <laughs> vâng rồi còn ờ, nhưng mà cái, cái húng quế chanh đó thì người ta gọi là uh, ở người, người Trung Đông ấy, thì họ gọi là basil um, uh, lemon basil hoặc là persian ừ. uh, basil còn mỗi nước cứ dành lấy cái tên như là Thái Bezo rồi Persian uh, Bezo rồi nó lại có uh, uh, húng quế của Cuba nữa. Wow, có rất là nhiều vâng. loại uh, Bezo quý vị. Còn cái loại húng quế này đó thì họ gọi là Holy Holy uh, Bezo mà thường thường là người Ấn Độ hoặc là uh, hoặc là người Sri Lanka họ thường thường không những họ dùng trong cái vấn đề ăn uống Thực nhưng mà hả? về về vấn đề tôn giáo nữa. Wow bữa nay tôi mới mới học được cái, cái được cái cái văn hóa của cái người Ấn Độ là có nhiều những cái đền ở ờ, uh, Hindu á, đều có trồng cây uh, holy uh, bezel oh. để không để cho cái vấn đề tôn giáo không tôi tưởng là họ chỉ để thờ hay cúng nhưng mà trước có nhiều người trồng ở nhà họ cầu nguyện mm. cái cây đó họ đi vòng quanh cây đó rồi trước khi họ ăn uống hay ừ, tắm rửa mm. wow um, thì uh, cái ừ, cây ờ, húng húng quế đó nó nó nó có nguồn gốc từ Ấn Độ uh như là hoặc là Iran hoặc là những cái nước nhiệt đới hoặc là ôn đới nghĩa là những cái nước như là ở vùng Á Châu mình yeah. Dạ. luôn cả Âu Châu hiện yeah. Dạ. hiện nay nó nó phát triển ở Âu Châu thì bên Âu Châu thì họ dùng cái cái cái cái um, hung quế uh, ngọt yeah. Dạ. nó gọi là basil, uh, sweet basil thì cái đó nó cũng cái, cái, nhìn cái lá đó ờ, cái lá húng quế đó nó cũng tượng trưng cho cái uh, văn hóa hoặc là quốc kỳ của uh, ý Vân Anh và quý vị thấy cái cờ của của của Ý đó thì nó có ba màu uh-huh. trắng, đỏ và màu xanh. Uh-huh. Thì nó cũng có cái cái cái cái lá uh, húng quế ngọt, nó uh ừ -huh. cũng có uh, uh, tượng nó có một một cái màu xanh tượng trưng cho cái lá cờ của của ý Wow, rất là rất là hay thưa quý vị. À, thưa quý vị, Vân Anh ngồi ở đây mà những cái mùi của cái bốn cái cây quế này nó rất là thơm quý vị. Thường thường người Việt Nam mình thì quen với cái cái à, quế của Việt Nam hay dùng để ăn phở, để ăn bò bía thì cái mùi khác phải không quý vị? Dạ. Mà ngày hôm nay bác sĩ Khoa nói là nó có nó có nhiều cái cái mùi khác nhau rất là thơm thưa quý vị ơi. Dạ. Cái mùi sweet um, basil này thơm quá bác sĩ Khoa. Chẳng hạn như là chị Vân Anh chị Vân Anh nói bò bía dạ. hoặc là phở hoặc là gỏi um, Đúng khô rồi, mình bò xài rất là mà, nhiều mà mà không có quế thì nó không ra không cái, ra cái vị không có vị đó, đó. Dạ. cũng giống như pizza trong cái nước sốt uh, cà chua đỏ đó mà không có cái lá thì không ra cái mùi uh, <laughs> uh, chính chính gốc của pizza. Yeah. Dạ. Còn Thái cũng vậy. Nhiều khi có nhiều cái món như là cà ri mà thiếu cái ờ, mà không có cái cái cái um, húng quế thì nó cũng thiếu đi một cái cái mùi rất là đặc biệt. Vâng thưa quý vị vừa rồi thì bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa vừa mới ờ, trình bày với chúng ta về ờ, rất là nhiều một cách khái quát rất là nhiều loại húng quế basil chứ không phải chỉ có một loại mà chúng ta thường ăn và bây giờ sẽ là đi vào công dụng về dược thảo dạ, vâng, bác sĩ. Vâng thì trong trong nói chung đó thì tất cả các loại um, húng quế nó đều có chứa rất là nhiều vitamin vitamin E, à, E, C và K và có và cũng có chứa rất là nhiều khoáng chất chẳng hạn như là copper, uh, calcium, potassium và uh ừ -huh. magnesium. Uh, cây húng quế có tên khoa học là Osinum basilicum. Ngoài ra đó, đó là cái nói nói chung là húng quế thì cái tác dụng của húng quế đó thường thường là chữa cảm cúm ừ. nó nó giải nó chữa cảm lạnh à, người ta dùng thuốc Việt Nam mình nói là không dùng thuốc ờ, không không dùng nó làm thuốc nhưng mà họ trồng để lấy ờ, cái tinh dầu ừ. trong cái vấn đề công nghiệp chẳng hạn như là họ làm uh, lotion uh, để, để, hoặc là uh, xà bông chẳng hạn à, ngoài ra thì trong các con nhà khoa học đó thì nghiên cứu thì có thấy có nhất có chất đề kháng chống vi vi trùng uh-huh. vì thế có thể là chữa đau cổ họng rồi ờ, và trong cái cái cái cái, cái húng quế nó có một cái chất enzyme để chữa bao tử đau bao tử hoặc là viêm những cái khớp xương à, chống đau nhất là nhức đầu số mũi nhưng mà đặc biệt về cái cái uh, húng quế um, cái cái húng quế của um, Holy um, Bezo, Bezo đó yeah. Dạ. thì nó lại chữa về về ờ, đau tai. Wow, hay quá yeah. Dạ. quý vị. Yeah. Dạ. Um, và thật sự tất cả các các loại quế loại quế đây thì cái loại quế này có có lâu đời nhất ừ. trên năm ngàn năm. Năm ngàn năm rồi quý vị. vâng, thì họ, họ ở Ấn Độ đó thì họ dùng cái cái cái cái cái um, húng quế này không những để chữa sốt rét đau nhức chữa như là rắn cắn hoặc là uh, trừ mũi <laughs> côn trùng uh, còn những cái rau quế mà chúng ta thường gặp như là quế Việt Nam á, thường thường họ phơi khô để ừ sông ừ chẳng uh-huh. hạn uh-huh. vâng để chữa sổ mũi uh-huh. nhức đầu và đồng thời nữa tất cả loại quế đó, nó có cái tác dụng là uh, chữa đau bụng nhất là phụ nữ à, đang có kinh hoặc là hoặc là phụ nữ à, đang cho con bú nó cũng có thể là là kích thích cho cái tuyến sữa được nhiều hơn nhưng mà ngược lại đó lại những người mà đang muốn có con hoặc là có con thì không lại nên không dùng wow. hoặc là đang cho con bú không nên dùng uh, cái hung quế um, ngoài ra đó thì người ta dùng cái húng quế để giúp cho uh, tiêu độc và giảm stress anxiety Wow, và, có vâng, rất là nhiều và, công vâng. dụng ờ, của cái rau quế như vậy thì ờ, mình sẽ ăn bằng cái cách nào mình ăn bình thường hay là mình có thể giảm nước uống hay là như thế nào bác sĩ? Thì chúng ta biết cái, cái quế Việt Nam á, thì chúng ta ăn phở, ăn rất là nhiều dạ. hoặc yeah. Dạ. là gọ trộn gỏi. Yeah. Dạ. Nhưng mà cái quế cái cái cái cái cái, cái quế um, chua này đó À, quế chanh hoặc là quế xả hoặc là quế cây này của Ấn Độ đó thì người ta có nhiều vị thuốc rất là thông dụng dạ. người Lào và người Campuchia dùng rất nhiều dùng cái này ờ, dùng uh, những cái cái cái loại uh, húng quế này để nấu cà ri ừ. hoặc là nấu cái um, phở um, <laughs> xin lỗi nấu um, uh, canh cá tại vì nó có cái mì vị xả vị ừ. chua để nó làm bớt đi cái mùi, mùi tanh. tanh yeah. Dạ. vâng ngoài ra đó thì họ dùng cái húng quế đó để làm những cái thuốc xúc miệng và chữa bị sâu răng khi mà hôi à. miệng thì chúng ta cứ nghĩ cứ tưởng là hôi miệng thì do cái răng lợi uh ừ -huh. nhưng mà thật sự á, hôi miệng cũng do cái bào tử của chúng oh. ta nữa thì nhưng mà họ dùng cái thuốc xúc miệng thì để nó giúp cho răng lợi bị bị bị bị chảy máu nhiễm ừ, trùng ừ, ừ. nó cũng cũng cũng cũng giúp cho cái vấn đề à, về vệ sinh răng miệng và ừ, ở chua của bao tử và nó cũng kích thích cái bạch tử để cho ăn ngon ngoài ra đó thì hồi nãy chúng ta nói nói chung chung các các các các, các loại à, húng quế đó nó yeah. Dạ. chữa về cảm thì nó chữa ừ, xa hơn nó chữa về sưng phổi uh-huh và đồng thời đó cái <laughs> trở lại cái holy basil đó thì ở bên Ấn Độ người ta dùng cái đó để dùng nó để chữa um, sạn thận nữa trong tất cả các loại húng quế nó nó đều có rất là nhiều chất cao xương nên nó rất là tốt cho bổ xương ừ. và cái thành phần chính trong trong trong cái cái loại uh, ờ, húng quế đó thì nó có nhiều vitamin K thì nó giúp cho loãng máu không có, giúp cho ngừa đông đã, bị đông, ờ, đông máu, máu. Dạ. nên những cái, cái cái vị mà đang uống những cái thuốc loãng máu như aspirin thì cũng không nên không uống, nên dùng wow, hay dùng vị. Ờ, dạ. Um, Chỗ quế, quế. Nhiều. nhưng mà chúng ta ăn phở thì chỉ ăn không nhiều dạ. không không bao nhiêu dạ, dạ. đồng thời um, cái cái cái uh, nó và khi mà giúp cho loãng máu như vậy thì nó cũng giúp cho tim mạch của chúng ta ừ. ừ, ừ. hồi nãy chúng ta nói về tinh dầu đó chị ân ờ, với chị Văn Anh thì người ta cũng cũng dùng cái tinh dầu của Kepezo đó để chữa những cái thuốc để cho những người mà ngừa ờ, muốn bỏ thuốc lá wow. đó, thì họ có thể là ngậm single mà có chứa cái tinh dầu hoặc là nhai cái cái cái cái cành hoặc là cái hoa của, của cái hoa của của bây giờ rất có rất là nhiều tinh dầu ừ mà cái tinh dầu đó là một cái cái cái cái cái, cái chất kích thích cái sự tiêu hóa của chúng ta còn trở lại một cái cái cái holy nó rất có nhiều không thông dụng với chúng ta nhưng mà đối với người Trung Đông và người uh, Ấn Độ đó thì họ làm thuốc rất là nhiều cho cái cái cái cái loại này thì một cái chuyến nó, nó, nó là ngày xưa cũng mấy ngàn năm rồi thì họ lại dùng cái này để chữa uh, sốt rét Wow, hay quá thưa quý dạ. vị. À, từ nay trở đi khi mà chúng ta ăn à, quế, ăn phở hoặc ăn tất cả các uh, món ăn của người Việt Nam mà có rau quế trong đó thì chúng ta biết rằng ngoài việc làm cho chúng ta ngon miệng, trong đó còn có rất là nhiều những vị thuốc và như bác sĩ Khoa vừa mới chia sẻ thì chúng ta sẽ muốn thử hơn thêm những cái loại quế thêm ngoài cái loại quế Việt Nam mà chúng ta hay ăn phải không anh vâng, Khoa? Đó, dạ, vâng. thì những trong chợ Việt Nam chúng ta thì chỉ có một cái loại, loại quế, quế thôi. thôi. Dạ. Hoặc là chợ Mỹ thì lại có một loại quế uh, sweet, sweet basil. basil. Dạ. Còn quý vị muốn dùng những cái loại quế mà chúng tôi mới đề cập như là quế chanh, quế xả hoặc là holiday, uh, holy ờ, basil thì chúng ta phải tới những cái chợ chuyên môn như là lào thái thì họ phải có những nhưng mà cái quế Việt Nam và quế um, quế Thái với quế Việt Nam á, thì mình có thể bảo quản nó được lâu. lâu. Còn quế này đó thì chúng ta mua là ăn liền không thôi là không có để dù chúng ta bỏ tủ lạnh nó cũng không có có có có có, có, có tươi lâu được. Vâng thưa quý vị để ờ, chuẩn bị cho cái ờ, chương trình talk show ngày hôm nay thì bác sĩ khoa phải chạy <laughs> nhiều chợ dạ. để mà mang về trưng bày cho quý vị coi các loại quế mà quý vị thấy nó hơi héo tại vì mấy ngày hôm nay trời hơi nóng dạ, bác vâng, sĩ khoa. Dạ, vâng. Và các loại quế này mình trồng chắc cũng dễ trồng phải không bác sĩ? Dạ. Vâng dễ trồng lắm chị Vân nhưng mà um, thì thường thường những cái loại quế này thì họ nấu ừ. họ không ăn sống như Việt Nam chỉ có ăn sống là ăn trộn với à, họ ăn với trộn với salad thôi. Dạ. Vâng thưa quý vị nói tóm lại trong vườn của chúng ta nên có um, rau quế mà nhiều loại rau quế nữa và chúc cho quý vị mà từ nay trở đi khi quý vị ăn những cái món nào mà có rau quế thì quý vị sẽ nghĩ đến bài nói chuyện của bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Cảm ơn bác sĩ Khoa. Xin, chào, thân chào quý vị.